bạn à, hôm nay một buổi chiều trời mưa đẹp các bạn mưa lắc gác lắc gác nó đều giống như một cái âm thanh của tiếng đàn vậy đó rất là đẹp rất là hay thì à, mình mới chia sẻ với các bạn về vấn đề là tiêu sản các bạn có nhiều người người ta gọi là mua xe hơi à, thì gọi là tiêu sản thì à, cũng đúng cũng đúng mà cũng có thể là không đúng thì có nhiều người người ta dùng xe hơi á, người ta mua xe hơi người ta dùng xe hơi cho để làm kinh doanh thì đó không gọi là tiêu sản các bạn nó không gọi là tiêu sản nó gọi là đầu tư đó gọi là đầu tư tạo ra tiền thì chiếc xe hơi thì các bạn có nghĩ nó giống như là một cái máy vậy đó giống như người ta mua một cái máy về người ta sản xuất thì cái máy nó cũng giống như chiếc xe hơi cũng năm dần tháng hạn nó cũng sẽ hao mòn và nó cũng sẽ gớt đời nhưng mà cái máy đó nó tạo ra được tiền và có thể mua được cái máy khác thậm chí mua được nhiều thứ khác thì đó không gọi là tiêu sản các bạn giống như người ta mua xe um, khách người ta dạy khách chẳng hạn đó thì nó cũng hao mòn rồi gớt đời gớt giá nhưng mà nó biết tạo ra tiền trước khi mà nó gớt giá gớt đời nó đã tạo ra đóng tiền rồi thì nếu những người nào họ biết sử dụng uh, cái mục đích cho việc kinh doanh thì họ sẽ tạo ra được tiền và nó không gọi là tiêu sản nó không gọi là tiêu sản các bạn thật sự là rất ít ai mà đầu tư à, mua xe mà để chi đi chơi lắm đi khơi khơi lắm nếu mà người ta mua xe mà để đi chơi á thì người ta đã có rất là nhiều tiền rồi người ta đã có rất nhiều tiền rồi thì người ta gọi là người ta tiêu tiền tiêu tiền thì thì thường các bạn tiêu tiền thì các bạn tiêu những thứ tiêu gọi là tiêu quỷ thì các bạn tiêu những thứ nó cũng tiêu đi chứ không chỉ riêng gì chiếc xe hơi hay là chỉ cái gì khác các bạn đi ăn ăn nó cũng mất luôn tiêu quỷ các bạn đi chơi đi du lịch nó cũng mất luôn nó cũng tiêu quỷ luôn đó cho nên là nhiều khi người ta cứ ngại ngại cái chỗ là ừ, xe tiêu sản này kia thì không phải là do cái mục đích của mình đó với lại ví dụ như có không ai mà không có đủ tiền ít tiền mà người ta lại mua xe để đi chơi thì khó không có trường hợp đó rất là hiếm các bạn rất là hiếm ừ. hay là gọi các bạn đầu tư mà đầu tư um, à, căn hộ hay là nhà phố hay là căn hộ gì đó các bạn mà các bạn đầu tư á là các bạn phải đầu tư bằng tiền mà các bạn mua ít nhất các bạn phải có 70 phần trăm giá trị của cái, cái căn hộ hoặc cái, cái chung cư thì các bạn mới gọi là đầu tư kiếm, kiếm sinh lời các bạn còn nếu như các bạn chỉ có 30 phần trăm hoặc 20 phần trăm rồi các bạn vay cái phần còn lại á, thì nó không gọi là đầu tư các bạn đó gọi là thua lỗ luôn không có đầu tư các bạn đó lại và lãi suất ngân hàng rất là cao các bạn cứ tính là à, 10 năm thì coi như là các bạn phải trả thêm một cái gấp đôi cái số nhà đó gấp đôi cái căn nhà đó gấp đôi cái căn hộ đó luôn mà các bạn phải sống coi như là 10 phần trăm đó 10 phần trăm thì 10 năm là 100 phần trăm đó 10 năm là 100 phần trăm là mất cái nhà đó là mất thêm một căn nhà đó ví dụ như nhà 2 tỷ thì các bạn phải trả lên 4 tỷ 4 tỷ mà sống rất giả trong vòng 10 năm nếu mà sử dụng dây vì vốn tại vì sao mà nói rất dễ cho mười năm tại vì cái người mà vay mà đến bảy mươi phần trăm thì cái người, cái người đó thì không có thu nhập cao được thu nhập chỉ vừa đủ trả nợ vay là hết ừ. à, còn ví dụ như cái người mà có thu nhập cao hơn nữa thì người ta không bao giờ vay năm phần trăm người ta sẽ vay à, năm mươi ba mươi phần trăm thôi thì người ta phải xây đồng liền các bạn đừng nghĩ bất động sản mà nó tăng nhanh đó người ta mấy thằng đó là mấy thằng à, ấy thôi pa thôi mà là nó thổi giá nó bán qua bán lại bán ra bán những cái hàng bất động sản với nhau á. ví dụ như các bạn đi làm bất động sản hay là bạn mua rồi các bạn bán lại cho thằng khác làm bất động sản còn cái thằng người dân người ta cũng ngồi đó người ta ngâm cứu để chờ nè ta chờ chứ ờ, không có dạy gì mà tự nhiên năm nay tăng năm kia tăng người ta mua đâu cái người mua mà thật sự người ta rất là chậm chậm mua lắm người ta nghiên cứu so canh dữ lắm mất cả một năm hai năm người ta mới mua nổi mới, mới mua được mới quyết định để mua được tại vì nó là một tài sản lớn chứ không mà ai mà vô mà, mà mua bụp bụp bụp bụp liền đó là mấy người đó là thứ nhất là người bất động sản mua người là bất động sản mua mua qua mua lại bất động sản mua là cái người cò để mà đạp cho bạn thấy nó thị trường nó nóng lên như thôi còn cái người đi mua thực sự ít rất là rất là đáng đo không ai mà bỏ một số tiền lớn kể cả các bạn bạn mua xe cái gì nữa các bạn cũng phải coi mua điện thoại nữa các bạn không coi qua coi lại nhiều mẫu mã la la la cả mất cái lần cái cái điện thoại đó, chứ không phải đơn giản mua đó thì à, đầu tư mà mình đầu tư là mình phải tính được cái tiền lời của mình ra nghe các bạn có nhiều người, đã đầu tư người ta đi vay tiền nhưng mà người ta không tính được cái đồng lời ra thì cái tiền mà lãi suất nó ăn hết trơn luôn cuối cùng người ta chỉ được có tí tí tí nè thì nó không gọi là đầu tư cái đó là giống như là tiết kiệm thôi tiết kiệm thôi chứ không gọi là đầu tư cho nên là mình phải xác định rõ khi mà mình làm cái gì đó mình phải xác định rõ cái làm nó như thế nào mục đích như thế nào rõ ràng à, đôi khi là có nhiều người người ta sợ gọi là tiêu sản người ta sợ người ta không dám đầu tư mà mua có nhiều người người ta muốn mở mở công ty máy móc à, mua người ta cũng ngại đó, ngại thì không thì là do cái mục đích của người ta chưa xác định được cái mục đích nó như thế nào thôi ừ có nhiều người hỏi có một tỷ bây giờ làm cái gì làm làm cái gì mới được thì rất là khó trả lời không ai mà họ trả lời được cái câu hỏi đó của các bạn hết à, người ta biết người ta cũng sẽ làm chứ người ta cũng ít có ai mà chỉ cho các bạn lắm không không bao giờ chỉ cho các bạn các bạn cho nên những cái thằng mà trên mạng mà nó uh, nó nói là hãy đi theo nó thì tiền cục cục cục đó là không có nha các bạn tiền cho nó chứ còn tiền cho các bạn không có nha tiền mà ờ, có là cho nó nó gom của các bạn đó tại vì các bạn nghĩ ví dụ như một cái miếng bánh thôi các bạn ai cũng ăn hết thì các bạn chỉ chỉ được ăn một miếng nhỏ thôi cho nên người ta sẽ càng để cho nhiều người ít ăn ờ, ít người ăn thì người ăn ăn mới được miếng nhiều chứ còn ai mà cũng nhào vô ăn hết thì coi như các bạn mà có cũng ăn được nhưng mà các bạn sẽ ăn được một miếng rất là nhỏ một miếng là nhỏ nên đừng có hỏi hay là, là người ta để mà người ta chỉ cho mình làm mà mình hãy tự nghiên cứu tự thấy ờ, xác định rõ cái mục đích của mình là như thế nào và tự thấy nó tiềm năng là mình đập thôi và thấy tiềm năng á, khoảng 50 phần trăm là đập nha chứ còn thấy mà bảy tám chục phần trăm mới đập thì lúc đó người ta đã đập trước mình rồi cho nên là đó là những cái um, chia sẻ của mình về cái vấn đề mà kinh doanh đầu tư xe cộ cũng vậy đó có nhiều người người ta mua xe người ta nuôi sống cả gia đình luôn đó rồi người ta mua thêm chiếc khác nữa thì đó không gọi là tiêu sản nha các bạn có nhiều người đang gọi mua xe từ sản nó la nó làm nhưng mà mình mua xe mình phải có mục đích rõ ràng thì nó không gọi là tiêu sản ừ. đầu tư đó, nhà người ta có nhiều người ta lại ví dụ như các bạn có tiền các bạn mua xe mà các bạn không biết sử dụng nó thì các bạn sẽ mất gọi là tiêu tiêu sản các bạn làm các khác cũng cũng tiêu luôn chứ không phải chỉ là chiếc xe nha thì các nói cũng tiêu thì, thì các bạn sẽ nghĩ ngay là mua chung cư mua nhà thì các bạn sẽ giá trị tăng nhưng mà khi mà các bạn mua các bạn không tính được phần lãi sức của ngân hàng thì các bạn sẽ gãy cổ cái gãy gãy cổ luôn khi mất nhà luôn đó chứ không phải đơn giản là nghe gãy cổ thì nó cho nên là có thể là bạn đầu tư vô chiếc xe mà đúng mục đích như dùng nó để kinh doanh cho thuê hoặc là chở thuê gì đó cái lợi nhuận nó cao hơn rất là nhiều và nhanh chóng trong một thời gian ví dụ như cùng là một tỷ mà hai bên một bên đầu tư nhà một bên đầu tư xe một bên đầu tư xe có thể thu về rất là nhanh à, hơn cái thu thu nhà nữa hơn cái thu nhà nữa đó nếu mà các bạn làm đúng đó, thì nó sẽ ờ, hơn cái kia nữa đó. mà các bạn sống cũng thoải mái hơn cái kia còn cái kia là coi như tiền dân vô đó rồi cái điều phóng ra lợi rất là khó rồi sống cũng chập dịch lắm thì nói chung là mỗi người một cái hướng đi còn mấy cái anh ở bất động sản mà giàu đó thì ít ít thì giống như đó lùa vô là chỉ lùa vô cái ảnh thôi ví dụ như anh nào nói hay hay á chỉ lùa tiền cho ảnh thôi bạn không có tiền như nãy mà nói đó, ví dụ như bất động sản thì nó tăng nó giàu nhưng mà giàu chỉ cái giai anh giàu thôi chứ còn nguyên bày sao giàu ví dụ như công ty bất động sản một ngàn thằng thì chỉ có một vài thằng là nó giàu thôi còn 900 thằng còn kia là coi như là hấp cháo hết đó, chứ còn 900 thằng kia mà giàu nữa thì thôi bất động sản đội lên trên mày ừ, thì các bạn cứ hiểu đơn giản là như vậy thôi rất là đơn giản cái gì mà nó xảy ra mà tự nhiên thì mình thấy nó bất hợp lý là chỉ cần mình suy nghĩ chậm chút xíu là mình sẽ thấy bé bất hợp lý ngay ừ, thì à, mình chỉ có chia sẻ với um, các bạn à, về những vấn đề như vậy để các bạn có thể hình dung một vấn đề nó sẽ có nhiều khía cạnh à, không chỉ đơn giản là ừ, theo một chiều ừ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn